Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy chủ nhật ngày 17 tháng 10 năm 2021, tức ngày 12 tháng 9 năm 2021 âm lịch, ngày Mậu Tuất, tháng Mậu Tuất, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Mậu Tuất hôm nay là Canh Thìn, Bính Thìn. Con giáp xung tháng Mậu Tuất là Canh Thìn, Bính Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Gặp phải cục diện Tý Dậu tương phá, người tuổi Tý trong ngày chủ nhật này khó tránh khỏi rắc rối khi những chuyện tranh chấp mâu thuẫn vẫn chưa đi đến hồi kết lại thêm thiên quan ngáng trở, kẻ tiểu nhân liên tục hoành hành, gây ảnh hưởng không nhỏ đến vận trình sự nghiệp của bản mệnh. Trong thời điểm này, bạn cần giữ cho mình một cái đầu lạnh khi đứng trước mọi tình huống sự việc. Đừng để sự nóng giận nhất thời khiến mọi thứ trở nên rối ren hơn. May mắn ngũ hành kim sinh thủy báo hiệu sức khỏe của bạn có dấu hiệu cải thiện khá tích cực. Chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý đã giúp bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe, lấy lại được nguồn năng lượng đã hao tổn trước đó. Giờ tốt trong ngày, 3 giờ đến 5 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, sửu. 2. Tử vi tuổi sửu Xem tử vi hôm nay, người tuổi sửu sẽ gặp khá nhiều thuận lợi trong ngày sửu dậu bán hợp này. Công việc của bản mệnh đang tiến triển vô cùng tích cực, mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát của bạn. Không những vậy, các mối quan hệ xã giao hài hòa còn mang đến cho con giáp này cơ hội hợp tác, ký kết hợp đồng đầu tư đầy triển vọng. Lại có thực thần ghé thăm, Người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán có cơ may thu được nguồn lợi không hề nhỏ trong ngày hôm nay. Thổ sinh kim, người độc thân có thể tìm được một nửa phù hợp với mình thông qua những buổi họp mặt, giới thiệu bạn bè. Chỉ cần bạn mở lòng mình, đón nhận tình cảm của đối phương, hạnh phúc sẽ tìm đến bạn sớm thôi. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, dậu, tí. 3. Tử vi tuổi dần, chính ấn xuất hiện nâng bước vận trình của người người dần trong ngày hôm nay. Mọi việc qua tay bạn đều được hoàn thành một cách nhanh chóng, gọn gàng, nhờ thế mà bạn nhận được những đánh giá vô cùng tích cực từ đồng nghiệp và cấp trên. Tuy nhiên, kim khắc mộc, chuyện tình cảm của con giáp này lại chẳng được như ý muốn. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy ngày càng căng thẳng hơn sau những hiểu lầm, những cuộc chiến tranh lạnh kéo dài suốt những ngày vừa qua.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 cảnh báo những mâu thuẫn căng thẳng trong các mối quan hệ xã giao của người tuổi mão có thể là nguyên nhân khiến những suy tính trong công việc của bạn bị đổ bể bất ngờ. Hãy học cách kiềm chế cảm xúc của bản thân, đừng vội phản ứng dù là trong bất cứ tình huống nào. May mắn có thiên ấn trợ mệnh nên vận trình công việc của con giáp này mới không có nhiều biến động như vậy. Với tài trí và sự nhạy bén của mình, bạn có thể xử lý các vấn đề phát sinh một cách nhanh gọn nhất. Chỉ cần bạn học được cách kiên nhẫn, những nỗ lực của bạn sẽ sớm được đền đáp xứng đáp thôi. Ngũ hành kim mộc xung khắc, sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều. Bản mệnh nên chú ý giữ gìn sức khỏe, chăm chỉ tập luyện để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể, đề phòng các bệnh về đường hô hấp trong những ngày thời tiết thay đổi như thế này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, hợi, mùi, tuất. 5. Tử vi tuổi thìn, Nhờ sự giúp sức của nhị hợp, công việc của người tuổi thìn trở nên thuận lợi hơn nhiều so với thời gian trước đó. Những kế hoạch dự án của bạn nhận được sự đánh giá cao, lại thêm cơ hội hợp tác làm ăn với những đối tác đáng tin cậy sẽ giúp con giáp này bứt phá trên chặng đường tiến tới thành công của mình. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan là lời cảnh báo bạn cần phải hết sức thận trọng trong từng quyết định của mình, đừng vì nóng vội hay bị kích động mà liều lĩnh dấn thân, để rồi mọi thứ nhanh chóng sụp đổ ngay trước mắt bạn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 Công việc trên đà thuận lợi, sự nghiệp phát triển vượt bậc là những điều bạn sẽ sớm được trải nghiệm trong thời gian tới. Tuy nhiên, vận trình tài lộc của con giáp này lại chẳng được như đợi của bạn khi có kiếp tài giáng mệnh. Chỉ cần một sơ suất nhỏ, bạn có thể để tiền bạc rơi khỏi tay ngay tức khắc. Bạn cũng nên tránh xa những chuyện tranh chấp thị phi kẻo tiền bạc cũng từ đây mà thất thoát không ngừng. Lại thêm ngũ hành hòa khắc kim, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng rơi vào cảnh bế tắc hết lần này đến lần khác. Đã đến lúc cả hai cần phải xác định rõ tình cảm dành cho nhau để có thể đưa ra quyết định tiếp tục hay dừng lại, trước khi mọi thứ trở nên muộn màng hơn. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Dậu, Thân. 7. Tử vi tuổi Ngọ. Chịu ảnh hưởng của cục diện tứ hành xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ này sinh nhiều vướng mắc, những mâu thuẫn cứ ngày một lớn lên, trong khi cả hai không ai chịu nhường ai, những vết dạn nứt cứ rõ hơn lên từng ngày. Lại thêm sự xuất hiện của tỷ kiến càng khiến cho người tuổi ngọ trở nên sao lãng hơn. Hãy tránh xa những chuyện tranh lợi đoạt tài nếu không muốn các mối quan hệ trở nên phức tạp và bất lợi hơn cho bạn. Hỏa kim xung khắc, tinh thần mệt mỏi áp lực có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sức khỏe của bạn bị sụt giảm đi ít nhiều. Một chế độ sinh hoạt điều độ, một chế độ ăn uống lành mạnh chính là chìa khóa giúp bạn tăng cường sức đề kháng cho cơ thể, đẩy lùi bệnh tật. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ quý nhân phù trợ, tuất, dần, mùi. 8. Tử vi tuổi mùi Xem tử vi phương Đông, thực thần ghé thăm sẽ mang đến cho người tuổi mùi không ít tin vui về tiền bạc. Đặc biệt tốt với những ai đang làm nghề tự do, kinh doanh buôn bán, những cơ hội phát tài lớn nhỏ sẽ đến với bạn trong ngày này. Người tuổi mùi sẽ có một ngày ấm áp và hạnh phúc bên những người mình yêu thương trong ngày thổ sinh kim như hôm nay. Sau khi những hiểu lầm được tháo gỡ,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 Tử vi tuổi thân Cục diện rộng thân tương hội giúp sức rất nhiều cho người tuổi thân trong ngày này. Cũng nhờ vậy mà con đường thăng tiến của bạn mới trở nên sáng tỏ như vậy. Có chính tài ở bên, các nguồn thu nhập chính của con giáp này khá ổn định. Nếu bạn thực hành tiết kiệm ngay từ bây giờ thì sau này bạn sẽ chẳng khi nào phải lo túng thiếu nữa. Không những thế, những khoản tiền này trong tương lai sẽ lớn dần lên mỗi ngày nếu như biết đầu tư đúng cách. Ngày kim khí quá vượng, sức khỏe của con giáp này khó có thể duy trì được. Thay vào đó khi chịu các tác nhân ở bên ngoài, bạn cũng dễ mắc bệnh về dạ dày, đường ruột, hệ tiêu hóa trục trặc, các chứng bệnh về da, ngón tay hay khoang miệng cũng dễ gặp phải. Giờ tốt trong ngày, 23 giờ đến 1 giờ. Quý nhân phù trợ, thìn, tí, tị. 10. Tử vi tuổi dậu Chịu ảnh hưởng của cục diện dậu dậu tự hình, tinh thần của người tuổi dậu xuống dốc trầm trọng. Những chăn trở chẳng thể chia sẻ cùng ai khiến những buồn bực, chán nán, thất vọng cứ ngày một nhiều hơn, Hãy tìm một người đáng tin cậy để có thể giải bày tâm sự, để được thông cảm và thấu hiểu hơn. May mắn có thiên tài ghé thăm nên vận trình tài lộc của con giáp này mới ngày một thăng hoa hơn. Những khoản tiền từ nghề phụ hay những khoản thưởng bất ngờ sẽ đổ về túi bạn, giúp bạn có được một cuộc sống mới thanh nhàn và tươi vui hơn. Xem lịch âm dương, hôm nay dương lịch là ngày can đinh. Ngày can đinh không trị bệnh ở tim. Vì vậy bản mệnh không nên va chạm, mổ xẻ và chấm trích vào vị trí này trong ngày này. Giờ tốt trong ngày, 13 giờ đến 15 giờ. Quý nhân phù trợ, tị, sửu, thìn. 11. Tử vi tuổi tuất. Có quý nhân tam hội giúp sức, người tuổi tuất chẳng cần phải lo lắng quá nhiều về những vấn đề phát sinh nữa. Đôi bên cùng chung tay vượt qua những chướng ngại vật, những thử thách để rồi chớp lấy cơ hội để có thể tỏa sáng một cách rực rỡ nhất. Tuy nhiên, sự xuất hiện của thương quan sẽ khiến bạn phải dè chừng đôi chút trong từng quyết định của mình, sự liều lĩnh không phải bước đi đúng đắn trong thời điểm này bởi chỉ cần một sai sót nhỏ, cũng đủ khiến bạn phải hứng chịu những hậu quả nặng nề mà chẳng ai có thể lường trước được. Mối quan hệ giữa các cặp đôi dần trở nên thắm thiết hơn trong ngày kim thủ tương sinh này. Cả hai dù bận rộn nhưng vẫn luôn dành cho những sự quan tâm chăm sóc dù là nhỏ bé nhất. Đôi bên có thể tính đến chuyện tương lai xa hơn rồi đó. Giờ tốt trong ngày, 11 giờ đến 13 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mão, dần, 12. Tử vi tuổi hợi Chính quan độ mệnh, người tuổi hợi không cần phải lo lắng quá nhiều về công việc trong ngày hôm nay nữa. Với bản lĩnh của mình, bạn hoàn toàn có thể hoàn thành mọi nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Tinh thần làm việc chăm chỉ và đầy trách nhiệm của bạn đã ghi điểm trong mắt những người làm lãnh đạo. Chắc chắn con đường thăng tiến của bạn trong tương lai sẽ cao xa hơn nữa. Ngũ hành thủy kim tương sinh, những mâu thuẫn giữa bạn và người ấy đã dần được xóa bỏ.